À, xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang nhé Như cái đợt trước mà Giang có lên làm trung thu cho các cháu ở cái đảng, điểm trường là bản hàng trắng lường mầm non này này Cùng với cô, giáo Dê, cô giáo Giàng và cô giáo Hoa Là cái số tiền mà để để làm trung thu cho các cháu này mình làm thừa số tiền Làm trung thu thì hôm nay mình sẽ mua cái, à, một chút là là thực phẩm vào cho các cháu ở đây đây là cái ờ, món ờ, ấy là mình ờ, sẽ mua cho các cháu là mì tôm với lại trứng với lại là cái bảng học này các bác anh chị này à, học sinh này, này đấy mình cũng nhờ chú thao là lên đây tí nữa mình sẽ gọi cô giáo dê ra để uh, gửi tặng cho cô giáo dê và các cháu điểm trường mầm non mà đợt trước mình có làm trung thu ấy đấy, cái tiền của cháu là còn thừa thì mình sẽ xem là đợt trước là có xem ở trong cái phòng học và mình hỏi của giáo dê là cũng đầy đủ hết rồi các cháu học hành cái dụng cụ học sinh ấy à, học tập khá là đầy đủ rồi mình chỉ thấy là thiếu cái bảng chữ cái nên là mình mua bảng chữ cái này bảng chữ cái điện tử để nói được và mỗi một cái bảng này thì mua 4 bảng thì là hết uh, mỗi bảng này là 50 nghìn 4520 và pin nữa mình mua cái cục pin để lắp vào đấy thì mình nhờ chú Thao là lắp vào cho đó, lắp vào mỗi cái mình à, bảo cô giáo bàn ra cô giáo treo lên để cho các cháu học hành nó tốt hơn đấy Đấy, ờ, số trứng này thì mình mua tạm là 4 khay trước và 10 thùng mì tôm Đấy, sau đó thì uh, mình uh, thì mình không trở lên hết rồi nó hơi nặng nhiều quá thì sau là mình sẽ tiếp tục uh, còn dư thì mình tiếp tục là mua cho các cháu tiếp để cho các cháu uh, uh, và cô giáo là nấu ăn cho các cháu ở điểm trường này này mà cái đợt trước mà Giang có vào ghi một đoạn hình mà có qua một cái cầu vào trong phía đằng trong bên kia mà các cháu đi học về các cháu nhỏ đi đi học ấy thì à, có nhận được một à, số à, cái hỏi thăm của quý mạnh thường quân nhóm của chị mến là muốn làm cho các cháu một cái cầu gửi ít tiền đấy cái cầu để các cháu đi lại nó rất là nguy hiểm ấy thì giang cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến nhóm của chị đợi một chút nữa thì giang sẽ vào trong đó để xem ghi hình lại cái đoạn mà các cháu đi học ấy quá vâng, trình nhá, sau khi mà mình à, mà gọi cô giáo dê ra để hướng dẫn cô giáo dê rồi là bàn giao cho cô giáo dê số thực phẩm này đã cô giáo dê thì cũng đã xong việc rồi các anh chị hiện tại thì mình cũng uh, bảo cô giáo dê là lắp cái cái pin vào cái cái bảng này. Còn tí nữa đây cô giáo dê sẽ mang vào trong kia để hướng dẫn các cháu nhỏ một chút cách sử dụng uh, trong quá trình các cháu học. Ừ. Cô giáo dê này là cái gì khéo tay, cái gì biết làm nha các anh chị ạ. Giỏi lắm. Không như Giang uh, ờ, nghề mà không biết luôn. Đấy. Nghề của mình nghĩa là mình vẫn phải làm ạ. Bé ơi, chào bé. Hãy thử lấy Lắp lắp đấy đít nó vào luôn nha. Cô giáo. Lắp hết luôn cả bốn cái đi cô ạ Treo uh, tí là do là cô giáo treo và thông tưởng như các cháu ở chỗ nào vị trí nào xong là hướng dẫn các cháu cách sử dụng như này và dùng như thế nào thôi cái này thì bác chị nó cũng đơn giản thôi mà và cái này theo giang nghĩ là nó cũng rất là tốt để cho các cháu mà không biết tiếng uh, phổ thông tiếng kinh ấy thì mình học cái này nó nhanh hơn là tiếng um, à, đấy xong chưa xong pin này có giáo thừa cầm lấy giữ lấy vâng, vâng, vâng hôm nào hết thì đấy còn hai hai hai cái nữa pin nữa để hôm nào vào nói pin nữa rồi giờ mình mang vào trong đó để bắt đầu cô giáo dê để hướng dẫn với lại là thịt thao là bê mì tôm này vào trong này cho cô giáo gửi cô giáo gửi bạn ơi đi vào đi Ô các con vào học nhá Bây giờ là cô giáo sẽ hướng dẫn các con cái bảng này để các con biết hơn Hôm nay các con đi học về ít nhở? Đi vắng đâu hết rồi? Hả? <laughs> cô con nhỉ là người vắng tanh nhở buồn nhỉ Ồ, đấy à đi muộn một chút à vâng. ờ. để đấy được chưa ạ ok cảm ơn chú nhá ok 10 thùng các bạn nhá 10 thùng uh, mì tôm và 4 khay trứng nếu mà thì mình tiếp tục lại mua trứng lên tại vì nó nhiều quá mình không chở hết được nó nặng cồng kềnh nhá rất là khó giờ đây thì mình sẽ nhờ cô giáo dê là cô ấy uh, hướng dẫn cho các cháu vào cái bảng này dụng vào như thế nào tăng âm lượng rồi là ấn vào đâu vào đâu đấy cái gì đinh đóng ra phạt phạt vào tí oh này là do con giáo con giáo xem là à, kiếm được cái như này này nhỉ ờ, có cái miếng như này này không có cái miếng rán như này là tốt này bây giờ chợ nó bán không có có này cô, cô giáo linh mua đó có giá này thì tốt hơn có triệu giá này dễ hơn món quà đó là bản chữ cái và chúng mình sẽ nhìn lên đây bản chữ cái này có các con vật này cái ờ. biểu tượng này rất là hay để cho chúng mình đọc ấy và khi chúng mình học cái bản chữ cái này chúng mình sẽ eh, hiểu rõ hơn này chúng mình sẽ biết nhiều chữ cái hơn này và chúng mình cũng sẽ biết nhiều con vật nhiều đồ vật ở trên này nhá và bây giờ các bạn chú ý nhá và lên chú ý này cô giáo có chữ gì đây nhỉ chữ gì đây á á và có chữ á cô giáo sẽ ấn vào đây nó sẽ đấy cô giáo sẽ ấn vào đây và có chữ á và chúng mình nhìn biểu tượng đây là cái gì đây cái cặp à đúng rồi và đây là chữ gì đây nhỉ? chữ gì đây con gì đây à chúng mình nói to lên nào à con gà trống đây là chữ gì đây chữ gì đây chữ a a và chúng mình sẽ ấn vào cái nút ở đây sẽ A à và chúng mình sẽ học nhá và chúng mình nhìn đây là con gì đây à rất là giỏi và đây là chữ gì đây nhá chữ gì đây đây là con cá rồi nhưng mà đây là chữ gì chúng mình quan sát lên đây đây là chữ gì chữ cờ chữ cờ gì chữ à, và chữ cờ chúng mình sẽ ở đây chúng mình đọc theo chúng mình rất là nhiều trứng để chúng mình ăn chưa bồi dưỡng cho chúng chúng mình ăn chưa đấy và để cho con học nhá thế chúng mình à, nhớ là chú tặng rất là nhiều đồ dùng cho chúng mình này rất là nhiều uh, trứng này mì tôm cho chúng mình thì chúng mình phải cố gắng đi học để cô giáo à, nấu bữa trưa cho chúng mình ăn nhá vâng ạ à. lớp mình cô giáo nhắc xong chúng mình phải vâng ạ à, nhớ chưa rồi nhớ rồi nha bảng chữ cái này các con với là cô giáo là treo lên ờ, bốn góc tường lên là cho các cháu học ờ, tùy cô giáo bố trí đó nhé ừ. Ờ, để các cháu là học tập đó biết phát âm được tiếng kinh nó tốt hơn dạ. và biết được bản chữ cái khi mà nó nói cũng như là mình nghe một con, con chim ngày xưa ấy mà mình muốn cho nó tập hot thì mình cũng phải nói là chào bác chào bác hay là như thế nào đúng không thì dần dần chỉ tai mình nó nghe cũng như là cứ nào máu nào máu thì dần dần cái người kinh người ta cũng sẽ hiểu được à đó là từ ăn cơm và các cháu là đi học như thế là mình lúc mình mới phát âm thì mình cho các cháu tự tự không gian của các cháu là mài mò ấn và khi các cháu là nghe được thì dần dần sẽ bằng cái thông minh nó sẽ giúp cho các cháu học tốt hơn đấy là cô giáo là như vậy vâng, em cảm ơn anh và trước tiên thì em cũng à, thay mặt các cháu 36 à, 37 cháu ở trong lớp à, thay mặt à, anh à, Trường Giang à, đã mang quà đến cho các cháu để cung cấp chất dinh dưỡng cho các cháu ăn buổi trưa và từ giờ các cháu à, sẽ à, trong hai ba tháng gần đây các cháu sẽ ăn những cái à, đồ mà chú tặng các cháu cảm ơn cô giáo nhé ờ. à, sau khi mà Giang với uh, cô giáo cũng đã hướng dẫn các cháu nhỏ ấy, để uh, các cháu biết về cái bảng chữ cái và coi như cô giáo dê cũng đã nhận được món quà đấy rồi thì hiện tại bây giờ thì mình để, ờ, uh, vào trong đó cùng cô giáo dê để xem cái cái phía mà mà các cháu đi học qua một cái đoạn cầu ấy mà cũng các chị đã đã xem mà mạnh thường quân là của, của nhóm của chị mến là cũng muốn là ủng hộ các cháu làm cái cầu thì vào trong đó để xem để cô giáo có làm xem cái cầu gỗ hay không hay như nào anh chị làm mình chân mình với cô giáo vào trong đó để xem nhé cái đoạn các cháu đi học lại Ê, hiện tại thì à, Giang với cô giáo dê là cũng đã đến cái điểm mà đợt trước mà Giang có vào quay ấy, ghi hình ấy thì xem ở trên này là cái điểm mà có một con suối này có một cái cầu vắt đi qua rất là khó khăn thì các cháu đi lại rất là nguy hiểm nếu vào cái mùa nước nó nhỏ không sao mà vào mùa nước lớn ấy, lũ rất là nguy hiểm trên này đây là cái cầu mà, mà, trước này đang có ghi hình đây này đang chỉ ở đấy cầu rất là nhỏ luôn Và à, cũng anh chị cũng biết rồi mình có con dê đi qua đây thì à, cũng được à, rất là nhiều mọi người quan tâm à, muốn làm cho các cháu một cái cầu ấy thực tế là với cái kinh phí để mà theo Giang nghĩ làm một cái cầu à, bằng bê tông rồi cột bê tông ấy thì là khá là đắt chi phí nó cũng phải rơi vào tầm từ 7 đến 80 triệu thôi và lấy à, các cô à, nhóm của Phạm Thị Mến là muốn làm được con kéo cái cầu thì là khoảng à, cầu gỗ thôi mình cũng chưa biết giá trị cái tiền nó như thế nào nên à, hôm nay và hôm nay cũng rất là may này đây là cũng rất là may có các ờ, phụ huynh đưa các cháu đi học hôm nay là à, có phụ huynh đưa các cháu đi học thì à, các cháu có một con suối rất là nhỏ và một à, cái cầu khỉ à, có một cháu à, Ồ, con đi học à? Ồ, cứ đi học đi nhá. À, vâng, đi học à? Đi học à? Vâng. Con nhá. Vâng. Ờ. Đây cô nhá. Đi học cẩn thận nhá. Ờ, đi cẩn thận nhá. Rồi. Rồi rồi rồi rồi rồi. Rồi, các cháu vừa đang đi học thì à, cứ buổi sáng là các cháu à, buổi sáng là các cháu à, bố mẹ đưa đi đến trường đúng không? Còn vâng. đó chiều là các cháu đi à, tự ra về đâu. À. hôm thì các cháu đi các cháu đi đi qua cầu là các cháu thì dắt tay nhau đi. À, đấy là những ngày trời nắng mưa gió thì ờ, có hôm thì được bố mẹ đưa đi có hôm thì ờ, các cháu ờ, tự đi và các cháu đi qua uh, có và từ từ trong bản ra đến lớp học thì các cháu cũng phải đi gần hai cây đi bộ hai cây nên là à, qua video của anh Sa Trường Giang thì tôi cũng rất là mong là à, mọi người sẽ chia sẻ giúp đỡ cho các cháu à, để các cháu có một con đường đi lại thuận tiện hơn mà ngoài ra không phải là các cháu ở trường mầm non mà là cũng là các cháu đi học trường tiểu học đi học cấp 2, cấp 3 nhưng mà đặc biệt là các cháu ở trường mầm non là các cháu ờ, rất là nhỏ các cháu được 3, 4, 5 tuổi và tôi cũng là một giáo viên ở uh, cơ sở và tôi cũng uh, là người dân ở trong bản luôn tôi cũng rất là hiểu các cháu tâm tư của các cháu là đi học rất là khó khăn à, nên tôi là một lớp dạy lớp một giáo các ở lớp ở bạn nên là khi cảm ơn cô ờ, giáo Dê rất là nhiều Đấy thì qua cái uh, lời phát biểu tâm sự của cô giáo Dê cũng là của tận đáy lòng của bản thân mà cô giáo là ở trên bản người đồng bào Hương Mông ở trên này này thì Giang mới cảm nhận được đấy như các anh chị đồng đấy biết là cô giáo đi dê đi lại là rất là khó khăn luôn đúng không rất là trồng trành rất là nguy hiểm nhớ ví dụ mà các cháu đi về mà không có người lớn đi kèm ấy cặp thì uh, đi qua đây thì nó rất là trồng trành đấy nếu nó té chân hoặc trượt chân một cái mà có thể rất là nguy hiểm vâng chào chị thì uh, nếu mà lội qua suối này thì uh, cũng, cũng rất là nguy hiểm nếu mà cái mùa nước nó ít không sao mùa nước lớn đấy mà mình té chân cái là lăn nó đưa xuống xuống xuống à, dưới vực này ngay đấy, hoặc là té chân này rất là nguy hiểm ấy nên là cái um, lời bộc bạch tâm sự của cô giáo dê cũng như là của nhóm của chị Mến là cũng mong muốn ủng hộ cho các cháu để làm cái cầu có thể cái cầu gỗ tạm cũng được theo như kinh phí hôm nay là của nhóm chị Mến có gửi à, cho Giang đã, đã hỏi để mong muốn là Giang cũng qua đây là để cùng à, đến để tham khảo trực tiếp và các cháu đi lại với lại là à, phụ huynh cũng đã đưa các cháu đi vừa rồi thì cô giáo dê cũng đã trực tiếp và mọi người được xem rồi thì qua cái video này Giang rất là mong muốn là cùng anh chị là hãy cùng chung tay lan tỏa cái sự yêu thương để có thể là giúp đỡ cho các cháu uh, có một cái cầu đi lại nó tốt hơn và mọi người đi lại nó tốt hơn đấy và Giang cũng uh, xin gửi lời chân thành cảm ơn uh, sâu sắc tới uh, nhóm của chị Phạm Thị Mến đã có cái uh, mong muốn là muốn ủng hộ cho các cháu làm cái cầu và cũng đợt trước nữa thì có của cô uh, Mimi Chan là cũng muốn là ủng hộ các cháu nếu mà mình có làm cái cầu này để giúp cho bà con đi lại tốt hơn các cháu nhất là các cháu học sinh ấy đi học cũng như cô giáo vừa chuyến xe, thì à, giang cũng à, rất là chân thành cảm ơn với à, cô giáo cô giáo người đồng bào đã luôn luôn quan tâm đến học sinh của mình ấy nên cái điều kiện của các cháu đi học cũng rất là khó khăn các cháu học cấp 2, cấp 3 hầu như là phải đi ra viện đi vào con đường này nó còn vào trong đó còn hơn ờ, hai cây số nữa còn các bạn chị ạ đấy còn đi rất là dài luôn đấy đường đi rất là khó phải qua lên hai cái cầu cơ đấy mới là cái cầu thứ nhất nên là đi học rất là khó vào trong này chắc phải còn hơn ờ, hai cây số nhỉ em nhỉ vâng, đấy nhỉ thì hôm trước ờ, anh có vào vào thấy xa rất là xa luôn đấy ở ờ, trong đấy mà một cái cầu nó khá là to nữa cơ còn vâng. cái cầu còn đi nữa nhưng mà ờ. thì ra à. gỗ đấy quan trọng nhất là cái chỗ cột đấy đúng rồi chờ các cháu đi lại đúng rồi đưa to thì Ừ. cái này mình không không thể biết trước được em vâng, vâng. bản thân anh cũng thế là một người xem đấy là đi lại rất là khó khăn nhất là các cháu đi lại một mình ấy rất là nhỏ tuổi học đấy mình không có người lớn kèm cặp đi vào buổi chiều là các cháu tự học về rất là nguy hiểm các anh chị ạ nhưng mà cái, cái đoạn đi lại này giang rất là mong muốn của ban chị là hãy chia sẻ cho giang video này những mạnh thường quân nào muốn ủng hộ cho các cháu thì có thể liên lạc liên hệ trực tiếp với Giang qua cái số điện thoại và số Viber cũng như là Facebook của Giang đã up ở trên kênh của mình trong ờ, video ngày hôm nay thì Giang cũng muốn chia sẻ với các anh chị là biết là như vậy để vấn đề là một là gửi tặng cho các cháu cái um, món quà là trước của các cháu còn đấy hai là muốn các anh chị và thêm mọi người là biết được cái con cầu là các cháu đi học như thế nào sự gian nan vất vả như thế nào và có lẽ là giang cũng xin phép được khép lại video của giang là ngày hôm nay đây thôi và xin hẹn cùng ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo nếu các anh chị nào thấy video của một giang hay ý nghĩa thiết thực thì mình hãy cho ra một cái chia sẻ một cái đăng ký ủng hộ kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được video mới nhất của giang trên kênh và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo bà con như là đi lại con đường này cũng rất là nhiều